Tranh thủ rau dền vào mùa, đun chúng lên tắm trắng bằng cách này, sẽ cho bất ngờ lớn. Không chỉ là một loại rau ngon được nhiều người ưa chuộng trong mùa hè, mà rau dền còn là nguyên liệu dưỡng trắng da tốt hơn cả chục lần kem trộn. Một Nguyên liệu cần chuẩn bị Để làm công thức dưỡng trắng da từ rau dền, bạn chỉ cần các nguyên liệu vô cùng đơn giản này. Một bó rau dền một củ dền 50ml mật ong nguyên chất 50g đường nâu 2. Công dụng trong thành phần của rau dền chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, khoáng chất mang đến khả năng kích thích sản sinh tế bào da mới, bổ sung sắc tố để da trắng và sáng màu hơn. Đặc biệt chất chống oxy hóa trong rau dền còn ngăn chặn quá trình lão hóa để làn da luôn căng mịn, trắng hồng. Khi bạn kết hợp rau dền với củ dền, mật ong sẽ tạo nên hỗn hợp làm trắng cực tốt. 3. Cách làm Rau dền sau khi mua về bạn nhặt sạch, bỏ phần rễ, lá dập úa, rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Đặt nồi lên bếp rồi đổ vào đó 200ml nước, cho rau vào rồi đun sôi thì tắt bếp để nguội. Củ dền sau khi mua về cũng nên rửa sạch, gọt bỏ vỏ, thái thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn, đổ ra bát. Cho nửa chỗ mật ong đã chuẩn bị, 15ml vào bát hỗn hợp củ dền, rồi lấy thìa khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Chỗ mật ong còn lại trộn với đường nâu thành hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp này dùng để tẩy da chết. Điều trị tàn nhang bằng các phương pháp tự nhiên thường rất an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 Bước 2. Sử dụng hỗn hợp đường nâu để tẩy da chết. Bạn lấy hỗn hợp này thoa lên người, rồi massage nhẹ nhàng 5 phút để bỏ bã nhờn, bụi bẩn, da chết. Bước 3. Dùng hỗn hợp củ dền thoa đều toàn thân, massage kỹ những vùng da chai sạm như khuỷu tay, đầu gối, lưu lại hỗn hợp này trên da chừng 15 đến 20 phút. Bước 4. Sau 3 bước trên hoàn thành, bạn tắm lại cơ thể thật sạch bằng nước rau dền đã để nguội. Bạn để nước dền trên da chừng 2 phút rồi tắm lại lần cuối bằng nước sạch. Áp dụng công thức này hai lần một tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy da mình lên hẳn hai tông, trắng hồng rạng rỡ. Tất nhiên vẫn tùy cơ địa mỗi người, bạn có thể cân nhắc trước khi sử dụng công thức này. Bạn vừa xem xong video, tranh thủ dầu dền vào mùa, đun chúng lên tắm trắng bằng cách này sẽ cho bất ngờ lớn.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 Các lớp biểu bì làm việc hiệu quả nhất khi da có tính axit nhẹ, độ pH khoảng 5,5. Khi tính kiểm tăng lên, da trở nên khô và nhạy cảm, bạn thậm chí có thể nổi tràm, đồng thời da cũng có thể bị viêm, nhăn nheo và bị trùng. Bạn mình trước đây bị mụn khá nhiều, mà đã có mụn là đánh vái tứ phương, món gì cũng từng kinh qua, ấy thế mà vẫn không hết càng xài da càng nhạy cảm và dễ dị ứng, tội còn bé. Rồng dã suốt 2 năm trời, cho đến lúc nó đành ngậm ngùi dẹp mỹ phẩm qua một bên và về với thiên nhiên cho lành thì phép lạ đã xảy ra. Xài hết hai chai giấm táo là da nó đẹp luôn, mụn biến mất, lỗ chân lông nhỏ lại, da thì trắng lên, những nốt mụn nay chỉ còn thâm mờ mờ thôi. Mình gặp nó hàng ngày mà còn ngạc nhiên vì thật sự là da nó đẹp lên theo từng ngày luôn ý. Cũng bắt trước ra siêu thị mua giấm táo về xài giống nó, tiện sưu tầm được vài công thức post lên đây cho nhớ và để chia sẻ với cả nhà luôn. Cả nhà có thể tự làm giấm táo hoặc mua ngoài siêu thị với giá rất phải chăng, mua một chai to oạch xài lâu lắm mới hết. Toner giấm táo trị mụn Nguyên liệu giấm táo Cách làm Pha một phần giấm táo vào 3 phần nước rồi để vào một cái chai nhỏ Dùng cho da mỗi ngày từ 3 đến 4 lần Sẽ giúp da giảm nhờn và xe lỗ chân lông hiệu quả Toner giấm táo trà xanh Nguyên liệu Giấm táo và trà xanh tươi Bước 1 bạn chọn lá trà xanh tươi, non, đem rửa sạch rồi cho vào bình thủy tinh có nắp, đổ nước sôi để trong vòng 15 phút. Bước 2, đem chắt nước trà xanh và trộn với giấm táo theo tỷ lệ 1, 1. Trong trà xanh có tính diệt khuẩn cao sẽ giúp bạn đánh bay lũ mụn và cho bạn một làn da mịn màng trông thấy. Mặt nạ ngủ trắng da Nguyên liệu 3 thìa giấm táo, 1 thìa mật ong, 1 phần 3 lọ kem Johnson Baby Cách làm Trộn các nguyên liệu lại với nhau, dùng thìa nhỏ đánh kỹ đến khi hỗn hợp đặc sánh mịn. Sau khi rửa mặt sạch, bạn thoa đều mặt nạ dấm táo lên da mặt và cổ. Với loại mặt nạ này, bạn yên tâm để qua đêm mà không phải lo lắng về tác dụng phụ vì nguyên liệu rất an toàn và tốt cho da, sử dụng 2 lần một tuần. Công thức tắm trắng 1 Nguyên liệu, dấm táo, nước trà xanh Cách làm, pha dấm táo với nước trà xanh theo tỷ lệ 1, 1 Khuấy đều hỗn hợp này, sau đó thoa lên toàn thân, massage nhẹ nhàng trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện 3 đến 4 lần một tuần, bạn sẽ có làn da tươi trẻ, mịn màng, trắng sáng hơn nhờ các dưỡng chất có trong hỗn hợp tắm trắng này thẩm thấu sâu vào da giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Ngoài ra bạn có thể hòa dấm táo vào bồn tắm hoặc hòa dấm táo vào nước để rửa mặt. Thực hiện hàng ngày, kiên trì trong một thời gian, các dưỡng chất có trong dấm táo sẽ nuôi dưỡng làn da của bạn trắng sáng, khỏe mạnh, mịn màng hơn. Công thức tắm trắng 2 Nguyên liệu Giấm táo, nước sạch, dầu ô liu Cách làm Trộn đều giấm táo, nước sạch và dầu ô liu theo tỷ lệ 1, 1, 2 Thoa hỗn hợp này lên toàn thân, massage da nhẹ nhàng, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch Dầu ô liu cung cấp độ ẩm cho da, nuôi dưỡng giúp bạn có một làn da mịn màng, tươi trẻ hơn. Kiên trì thực hiện 2 đến 3 lần một tuần, kiên trì trong một khoảng thời gian 1 đến 2 tháng, bạn sẽ bất ngờ với làn da trắng sáng tự nhiên. Khoảng 2 tuần nữa em sẽ báo cáo kết quả với cả nhà nhé. Chúc cả nhà dưỡng da đẹp. Bạn vừa xem xong video Chị mụn sáng da tất cả nhiều giấm táo. Thoa ba giọt này mỗi tối, da trắng sứ như ngọc trinh, không một vết thâm nám sau đúng một đêm duy nhất. So với các phương pháp làm đẹp hiện đại, thì sử dụng nguyên liệu tự nhiên giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều mà hiệu quả mang lại cũng không hề thua kém nếu bạn biết áp dụng đúng cách. Hơn nữa, các cách này cũng được chị em khá yêu chuộng vì an toàn cho da và đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Nước dừa và mật ong là hai nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống, giúp làm trắng da nhanh chóng và hiệu quả. Mật ong có khả năng kháng khuẩn cao, giúp ngăn ngừa mụn cũng như cấp ẩm cho da rất tốt. Trong khi đó, nước dừa được coi là thần dược, giúp da luôn mịn màng, căng bóng và làm mờ vết thâm hiệu quả. Chuẩn bị: 2 thìa nước dừa tươi, 1 thìa mật ong nguyên chất, Cách làm Trộn đều mật ong và nước rửa lại với nhau vào một cái chén nhỏ, rồi khuấy đều tay để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cách dùng Vệ sinh da sạch sẽ bằng sữa rửa mặt và nước ấm như bình thường. Nếu có thời gian, hãy xông mặt khoảng 5 phút với một chậu nước nóng để loại bỏ sạch bụi bẩn, bã nhờn và lỗ chân lông giãn nở. Thoa đều hỗn hợp trên lên mặt, massage kỹ khoảng 3 phút rồi nằm thư giãn trong vòng 20 phút Đợi hỗn hợp khô lại thì rửa lại với nước ấm. Dùng một viên đá nhỏ trà nhẹ nhàng lên da để lỗ chân lông xe khít, ngăn không cho bụi bẩn có cơ hội tiếp xúc vào trong, gây tổn thương da và giúp da đàn hồi trở lại. Nếu bạn thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ, sáng hôm sau ngủ dậy, bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt làn da mình. Vì ban đêm là thời điểm tốt nhất để tái tạo da, giúp hỗ trợ làm mờ thâm sẹo, đốm đen,